Ờ, xin chào tất cả quý vị các bạn nhé Thì hôm nay kênh Cháp Hỏi TV của chúng em lại tiếp tục hướng dẫn mọi người một cách để chúng ta khắc được chữ lên một trái dưa hấu một cách dễ dàng nhất Hôm nay kênh Cháp Hỏi TV chúng em sẽ làm một cái clip video này để hướng dẫn cho mọi người cách làm nhé Thì bước đầu tiên Bước đầu tiên thì mọi người sẽ chuẩn bị cho tôi là <coughs> Đây nhá Bước đầu tiên thì mọi người chuẩn bị cho tôi những mẫu chữ Mẫu chữ chúng ta có thể là chúng ta in ở trên um, trên trên uh, ra những cái hiệu photo rồi thì hiệu đánh máy đấy chúng ta đánh đến một chữ theo tùy ý của chúng ta nhé thì đây là tôi đã khắc một quả dưa để trang trí vào một cái lễ cháp ăn hỏi cho nên là tôi làm một cái chữ là lễ cháp lễ ăn hỏi đó thì quý vị và các bạn chú ý để làm theo tôi nhé trước tiên là chúng ta chuẩn bị mẫu chữ như này này sau đó là chúng ta sẽ dùng băng dính hai mặt loại mỏng các bạn nhé đây đây là loại băng dính hai mặt loại mỏng và chúng ta dán lên cái phần giấy này dán lên cái phần giấy này chúng ta cắt căn nó vừa tầm chữ thôi sau đó là chúng ta dán lên chúng ta bóc bỏ cái phần băng dính ra và chúng ta dán nó lên trái dưa các bạn ạ các bạn chú ý giúp tôi là chúng ta khắc chữ thì lấy ở cái phần mặt vỏ này các bạn chọn ở cái chữ chỗ nào mà nó hợp lý cái màu vỏ nó đẹp thì chúng ta chọn nhé còn à, trái dưa chúng ta tùy ý chúng ta để trái dưa ngang hay là dọc khi chúng ta xếp lên để dọc như thế này hay là chúng ta để làm như thế này thì chúng ta sẽ làm theo hướng đó nhé nhưng mà trái dưa này thì chắc là tôi sẽ làm theo cái tư thế là dọc theo tư thế là dọc cho nên là tôi sẽ Thôi, làm ngang đi nằm ngang đáy dưa tròn thì chúng ta làm dọc nó sẽ đẹp hơn chúng ta căn cái chữ này làm sao nhìn cho nó vào giữa phần trái dưa nhé và chúng ta chỉ việc làm miết nó xuống cho nó thật chặt đó tiếp tục là cái thứ hai đây là hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách làm dễ nhất đơn giản nhất nhé các bạn có thể áp dụng học và làm à, à, cho những cái dịp à, lễ Tết cũng như là những ngày sinh nhật tặng bạn bè vân vân đó chữ thứ hai thì chúng ta cũng căn cho nó thích hợp với cái chữ thứ nhất nhé sau đó là chúng ta áp nó lên chúng ta miết từ trong ra ngoài các bạn nhé miết từ trong ra ngoài để cho cái chữ nó được mịn hết cái phần nét chữ còn cái phần bên ngoài của nó thì chúng ta không quan tâm nhé quan tâm là cái phần nét chữ nó phải được ốp mịn hết vào đây đó thì tôi đã xong được hai bước đó là bước cắt ra chữ và bước đã dán vào trái dương. thì bước tiếp theo là chúng ta chuẩn bị cho cho tôi một con dao tỉa cơ bản như thế này đây như các bạn thấy là con dao tỉa cơ bản bán ở chợ rất là nhiều nếu bạn nào mà không biết chỗ mua thì có thể ebook cho tôi tôi sẽ bán cho các bạn với cái giá chợ luôn tôi có sẵn rất là nhiều đấy thì ờ, con dao tỉa như này thì bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành vào công việc là cắt lấy chữ đất trước các bạn nhé đầu tiên các bạn cắt cho tôi theo những cái viền chữ này các bạn nhớ tưởng tượng như là ngày xưa chúng ta đi tập tô tập vẽ tập tô tập vẽ thì các bạn cứ cắt cho tôi theo đúng như những cái nét chữ mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn đây đó cắt theo cái nét này chúng ta cầm con dao như này như đang cầm bút này chúng ta cắt cắt làm sao mà để cái chữ này nó đừng bị xơi lệch ra ngoài à, cái cái cái viền của nó quá các bạn nhé các bạn chú ý là chúng ta cắt đứng con dao và chúng ta xoay trái dưa theo chiều thuận của chúng ta xoay trái dưa theo chiều thuận của chúng ta các bạn nhé sau khi mà chúng ta đã cắt ra được những cái nét chữ này rồi thì các bạn chú ý là chúng ta bây giờ chúng ta có thể bóc bỏ hết cái phần giấy trắng này đi được nhé sau khi chúng ta đã bóc bỏ hết cái phần chữ rồi thì bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục dùng con dao tỉa nhỏ này để chúng ta gọt đi nhé gọt đi những cái phần thừa của cái nét chữ này thì trước khi gọt thì các bạn có thể là đánh dấu cho cái cái cái chữ này nó ở trong một cái khung hình gì đó khung hình gì đó một là chẳng hạn như hình trái tim hoặc là các bạn khoanh nó vào một cái hình bất kỳ tôi sẽ khoanh nó vào một cái hình bất kỳ nhé chúng ta cầm con dao thật chắc chắn nhé cầm con dao thật chắc chắn và đưa thật mỏng con dao thôi cái mũi con dao sẽ đi đúng vào cái tầm led của cái cái cái, cái chữ mà chúng ta đã cắt đấy các bạn thì khi chúng ta cắt ra thì nó sẽ sẽ không bị bong mất cái cái chữ đi và các bạn chỉ đợi một xíu nữa tôi sẽ cắt ra được cái chữ lễ này cho mọi người xem này làm bằng cách này ấy, thì chúng ta sẽ được cái nét chữ nó rất là sắc nét luôn còn nếu mà chúng ta mà cạo á, cạo thì cũng được cạo nhưng mà cái nét chữ của nó nó sẽ không được sắc nét ấy. nhìn nó cái độ sắc nét của nó nó không được chuẩn như là là chúng ta gọt đi như này các bạn nhé cách làm thì đây như mọi người nhìn đây nó rất là dễ rất là đơn giản thôi không có gì là khó cả Đấy, mọi người mà ai mà làm lần đầu thì có thể là nó chưa được trơn chu cho lắm nhưng mà chúng ta chịu khó đầu tư một hai trái dưa ra là về là làm là ok thôi mọi người và là quen ngay moon and what I need Someone harmony When the world is sound asleep Something's gonna bring the change Journeys we are meant to take Something at the edge of space Calling us to fly away Don't you be afraid, everything will change You and I, jumping off the edge Stays the dream never die. So come and fly, come and fly, come and fly